trên ca cộng. Xuân về muôn màu, chim ca hát líu lo. Vâng thưa quý vị, mùa xuân tới xin chúc quý vị một năm à, quý mão thật nhiều sức khỏe, an khang và hãy nhớ dành thật nhiều thời gian bên cạnh những người thân trong gia đình của mình nhé. Chúc mừng năm mới!